Ok, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về cái... Um... Không có cái gì mới cả Chỉ là uh, về cái update tính năng mới của stream yeah, Stream, stream Thì cái stream này nó có đã có phiên bản cập nhật mới Thì các bạn ờ, chỉ cần mở lên đấy Được Hôm nay mình cũng mở lên và thấy stream này nó có phiên bản cập nhật mở tiếng Việt rồi thì anh em đã anh em có thể là có thể là update lên phiên bản tiếng Việt để chúng ta có trải nghiệm mà cái ngôn ngữ tiếng Việt đấy được chưa đó chắc là uh, do Việt Nam sử dụng rất là nhiều tài khoản stream để cả à, chạy các ứng dụng hay là các game trên đó thì bây giờ trên stream ấy nó đã có cái à, nó có có có thể là cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt rồi phải không ạ và chúng ta cái nhấn update lên thì ạ thì mình nó cái có như này cho xem cái phiên bản tiếng Việt ở đây đây là cái thông tin của cái tự game Fortnite gì đó các bạn có thể restart sim nó tự động update rồi đấy lúc nãy mở lên tự động update bây giờ mình sẽ để chạy cái stream này đó uhm. các bạn chờ một tí ờ nó nó connect lại các bạn chờ nó một tí này ô oh, nó lên rồi ờ stream stream stream stream đó này stream stream của mình ngay ngoài PUBG không có một cái tựa game nào mới cả bây giờ các bạn sẽ vào trong phần uh, setting của stream này đấy và các bạn có thể xem được cái uh, từ từ từ từ bình tĩnh cái ngôn ngữ là ở đâu nhỉ không biết chưa biết thay đổi ngôn ngữ là chỗ nào từ từ cái gì cũng phải bị từ ờ. Ô cái set ngôn ngữ là ở đâu nhỉ? À đây đây đây đây ngôn ngữ select language đó tiếng Việt ok bây giờ chúng ta restart lại stream đó bây stream của chúng ta sẽ chạy lại nó các bạn sẽ chờ vài giây ok đã kết nối với tài khoản stream phải nói là chất đấy nó có cửa hàng này đó thực ra mình quen cái giao diện tiếng Anh rồi bây giờ nó cũng bình thường thôi các bạn đó đối với các bạn nào không biết tiếng Anh hay gì đó các bạn có thể vào đây thư viện này đó, thư viện này library này software cửa hàng này đây cộng đồng này đây thông tin tài khoản của chúng ta hoặc ạ đó, đó có tiếng việt rồi trong game thì có tiếng việt rồi ví dụ như PUBG đó hay không hay quá nhờ đó, có vẫn có chức năng mới bây giờ thử test lại